Ờ, xin giới thiệu với các bạn à, một cái mẫu cầu bên em đang à, bán đấy là cầu các đăng phanh dầu à, cái loại này thì có các cỡ là từ 60 70 80 90 1m m 1 mét, 1m2 và 1m3 đấy. thì à, tim ốc của nó là bốn cái con ốc này nè, chéo 7 chéo 10 vuông 7 à, cầu à, thì có cả loại cầu lệch và cầu cân cầu lệch thì nó sẽ có những cái dòng từ à, cầu cân thì sẽ có các kích cỡ từ 90 cho đến 1m3 là có cầu cân còn những cái cầu ngắn này thì là sẽ là cầu à, lệch Đấy. như này cái loại này thì à, có thể sử dụng à, phanh chân hoặc phanh tay à, mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 0983 818 955 à, tim à, cầu thì à, có các cỡ là chéo 710 đây tim ờ, bốn góc cầu này là chéo 7 vuông 10 Đấy. đây là nguyên một cây cầu bao gồm cả gối cầu đi kèm nữa Đấy, mọi chi tiết đặt hàng thì các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại là 0983 818 955 Cảm ơn các bạn đã xem video